Hiện giờ đi hiện giờ là 8 giờ nhưng mà thời gian khoảng 6 giờ khi mình setup mình vô nước xong là khoảng tầm 4 giờ 4 giờ nhưng mà 6 giờ là Hello các bạn hôm nay các bạn ờ, sẽ được biết về một cái ờ, bể một cái bể ờ, mới mới của mình nhưng mà cũ đối với các bạn Đấy. mình làm cái bể này theo thiết kế riêng thiết kế riêng của mình thợ thợ của mình là một một thợ một anh bạn cho nên là ảnh cũng có cùng đam mê cá với mình nhưng mà ảnh là thợ cửa sắt cửa nhôm thì ảnh cũng có dịch vụ dán bể thì cho nên là làm luôn cái cậy thì cái cậy này trên đây á là mà mình sẽ nữa sẽ mình sẽ chơi cái loại loại salo tăng các bạn thường hay kêu là salo tăng đó còn mình thì kêu bằng bán cạn nhiều người thì ờ, thích kêu sao kêu vậy đấy bên đây là mình để ờ, bên đây là mình bắt miếng dán miếng dán công nghiệp bạn mình cho bạn nó cho luôn thì uh, sẽ để mình bắt câu cắm điện vô đây đấy rồi à, về kính cái bể này không có nhiêu tiền đâu à, 800 ngàn không tới 800 ngàn thì 700 á tầm 7 800 thì à, thiết kế của cái bể này á, thì theo cái theo mình nói theo mình biết á, thì mình nó mình là nó 70 70 40 70 45 55 Đấy. 55 mà nó cao cỡ này các bạn Đấy. đó thì khi mà 70 thì nó bị uh, nó bị mất đi mất đi một khoảng chừng à, này chưa tới một tắc đây chưa tới một chưa tới hai tắc xin lỗi chưa tới hai tắc để mình làm cái à, lọc tràn lọc tràn à, lọc tràn vách à, mấy bạn kêu thường hay kêu là lọc tràn vách nó nằm trong bể luôn nó không có bị lồm rà về cái mặt phải suy nghĩ nhiều thứ nhất là về lọc tràn trên đó nó tổng cộng nó nằm ở trong đây hết thì mình kêu á người thợ á mình kêu cái ông anh á ảnh khoan cho mình cái lỗ rồi mấy thằng thấy cái lỗ không lỗ là lỗ hút đáy còn trên đây là lỗ hút mặt đấy đó còn bên đây á, là lỗ à, lỗ của cái cái máy bơm nó đi ra ha thì lỗ hút à, lỗ mà hút đáy á mình kêu bạn mình nó à, khoan khoảng cao hơn cao hơn đáy nó khoảng uh, uh, cao hơn đáy đấy cao thân đáy nó khoảng chừng uh, 5 5mm mâm 5 phân đó. để mình à, khi mà nữa sau này mình chơi à, thể loại à, như là đá đá sạn suối á mình đổ mình chảy nền mình chảy hết này để khi mà nó không có lọt qua bên kia mình chảy hết cái nền này thì nó sẽ không có lọt qua bên kia đấy còn thi đã hút mặt đó. bạn mình chơi là chấp luôn cũng không thể nào mà đổ đầy được cái bể này nó hẳn luôn không thể nào đổ đầy được cái bể này luôn cao <laughs> 55 á chứ cao ờ, 55 chứ không thể nào đổ đầy được đâu à, à 55 không thể nào đổ đầy được vậy còn cái à, vật liệu mày dán à, xin nhắc lại luôn rất là nhiều bạn hỏi mình luôn là cái à, cái cái đáy cái đáy mình làm cái gì thì nói là cái đáy không có giá này can ở đây là mình sơn trực tiếp sơn trực tiếp luôn không cán này can gì cả mình chỉ sơn trắng sơn xanh sơn đỏ sơn vàng các bạn muốn sơn cái gì các bạn sơn sơn trực tiếp còn này là mình sơn luôn nó thẳng không có giá này can sơn mà đây là chất liệu sơn à, mình sơn á bạn không không không phải mình sơn mà bạn mình nói bạn mình sơn đấy khoan xong rồi sơn sơn hết sơn dách là sơn trắng luôn Ờ, ờ, chân đáy cũng là chân chân đáy cũng là sơn trắng luôn không có giá này can mình không chơi đón này can tại vì giá này can thứ nhất nó bị bọt khí thứ hai là thứ hai là mình chơi khoảng thời gian dài về sau về lâu về dài á nếu mình dán mình dán này can ở phía mặt vách á mặt không mặt cuối cùng để mình xem cảnh xem qua rồi đó thì khi mà khoảng một thời gian dài nó sẽ bị đóng bụi đóng bụi ở trong cái mặt lưng á khó để xin mà nhìn nó kỳ kỳ sao cho nên mình không sơn không không mình không quấn đề canh mình không dán đề canh nữa mà mình quyết định là mình sơn sơn thì chơi vĩnh viễn ở đây thì mình đã mình đã đi mua hết rồi vật liệu đi mua hết rồi đó rồi đây vật liệu lọc mình đi mua hết rồi thì ờ, mình mua vật liệu này á đây là sọ đây là thờ, sứ thứ dài mà loại loại ngắn loại ngắn nè đưa vô nè <laughs> không à thì ờ, cái này mình mua ở chỗ anh tú anh ở dưới châu phú á huyện châu phú thuộc tỉnh an giang Đấy, châu phú thuộc tỉnh an giang còn cái này mình mua cũng với tú luôn đá long vũ mình không còn mà có những chỗ người ta không ờ, nếu mà các chỗ các bạn sinh sống á không có đá lông vũ thì các bạn mua mấy cái viên bi mà tròn tròn của dạng giống như này, này. cũng được đấy cũng được à, đừng có mua nói chung là đừng có mua bây giờ mình không có chơi à, nhâm thạch đó đó mình các bạn các bạn không đừng xài nhâm thạch nữa ít có người xài nhâm thạch lắm bây giờ nhâm thạch nó đã à, công nghệ nó cũng cũ rồi bây giờ mình ta xài sứ sứ với đá lông vũ hoặc là sứ nhiều các bạn full sứ cho mình luôn full sứ hết nhưng mà các bạn cũng phải có um, thế thế ờ, nhưng sau khi mình xài mà vậy cũng cũng phải có ờ, nhựa người thì chơi canet mình thì ờ, ở đây mình thích nhất là mình chơi cái vật liệu mà dễ tìm nhất là ống hút đấy mình chơi mình vậy đó ở đâu không biết tôi không biết thì nhưng mà tôi ở đây tôi thích chơi nhất là ống hút đó vậy còn phải có phẩm cũng phải có nhựa nhựa cho nó cho cái vi sinh nó chú ở trong cái nhựa đó, đó bông lọc thì cái bông này á, thì nó tôi rất là bông này nó rẻ tiền nó chỉ có 5 ngàn một bịch như vậy thôi nhưng mà à, về lâu về dài á khoảng chừng một tháng đi khoảng chừng một tháng nếu các bạn không thay nước các bạn không làm gì hết á khoảng một tháng cái nó bị bị bở ra bị bở ra nó dở lắm cho nên là mình à, mình ít có sử dụng bông này mình à, sau này là mình sử dụng cái chung với một cái bọc bọc chung như cái này nó có một cái nó có một cái lớp đen với một lớp xanh như vậy đó đó một cái lớp đen với một lớp xanh như vậy thì à, mình à, bây giờ mình hết rồi mình quên này mình quên đi mua rồi mình quên mua rồi cho nên là mình à, mình mua những cái mình còn ở trong nhà mình còn thì mình mua mình để vô đó. mình để tầng lớp tầng tầng dưới á tầng dưới để cho nước nó bơm nó nó đi qua nó không bị nó nước đi qua với phân lâu ngày nó đi qua nó không bị ngạt nó không bị ngạt mà cho dù nó có ngạt đi chăng nữa thì cái bể này nó cũng đâu có tràn đâu đó còn lọc tràn trên nó bị ngạt á thì nó nó ngạt thì nó <laughs> ngạt thì nó nó tràn ra ngoài ướt nhà luôn ướt nhà luôn còn này cho vô có có có bị ngạt cái chân nữa thì nó cũng nằm ở trong cái khu vực nước này nó không bao giờ nó mất được nước nữa có khi mình chăm thêm thôi chứ không có nào rồi cái này nó nó nó vừa tiện lợi mà nó vừa đủ thứ đó nó vừa tiện lợi vừa nó vừa đủ đủ thứ còn ở đây á, thì nhiều người thì mua cái máy bơm loại kia mình thì ờ, quất máy bơm này nó chỉ có là 8W thôi 8W 8W thì tính ra ngày đâu có nhiêu này nó có nhiêu tiền điện đâu đó ha rồi à, rồi cái ngăn kia cái ngăn dưới đó mình để cho một cái dòi xe sủi xe uh, oxy à, cái ngăn à, cái ngăn à, đầu nước vào mình để cho dòi sủi oxy ngăn này mình để cho à, gì đó thì mình tùy à, ngăn cuối cùng bên đây thì mình để thêm một cây sưởi bên đây mình không để gì hết thì à, nhìn nó giống rất là đẹp tại vì mình đã, đã mình đã coi được cái anh bạn mình rồi bây giờ mình sẽ làm mình mình để vô mình setup cho các bạn xem nha wasn't real with you, boy. Real wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care. I'm I'm fancy brighter. Yeah, yeah, yeah. Oh boy, I'm telling you. các bạn cái màu đen này xài bền đúng không xài rất là bền luôn có nhiều người á, có nhiều người đi ra ngoài chợ á, có nhiều bạn đi ra ngoài chợ mua những cái mút cái mút mà dùng để lốt in xe còn giữ nữa cái đó còn lọc còn ghê nữa còn sạch hơn cái này nữa đó nhưng mà mình sợ nó bị uh, lâu ngày nó bị uh, đóng uh, đóng phân á đóng cặn nhiều cho nên nó sẽ gây tắc nghẽn lọc nhưng mà cái bể này thì đâu tắc nghẽn đâu đúng không nếu cái bể này thì mình chơi được nè còn cái bể mà lọc tràn trên á chắc chơi không được đâu à, những những cái ờ, những cái phụ kiện này là là mình tận dụng lại nè mới đầu mua nó đâu có màu vàng gì đâu <laughs> chơi mình chơi lâu năm với nó gì nè các bạn than ống nhựa cái miếng này nó khác hơn nè các bạn miếng này nó khác cho nên là mình ờ, mình xài miếng này để nó lượt nó nằm ở trên và mình xếp cái miếng này ở trong cùng ở trong cùng nó chia nó chia làm nhiều tầng như vậy các bạn ha tùy theo ờ, tùy theo mỗi bạn thôi tùy theo mỗi người mỗi người có một cách ship ờ, cách ship khác nhau thì mình thì thường hay mình hay ship kiểu này Đấy. một lớp ờ, một lớp bông lọc rồi một lớp sứ một lớp bông lọc một lớp sứ một lớp bông lọc một lớp sứ mình thường hay ship kiểu này thì có những người bạn nào có sáng kiến mới hơn thì các bạn tự ship Đó. hoặc là hay hơn thì mình ở đây thì ở đây là mình không có sử dụng mình nghĩ sử dụng mình nghĩ sử dụng uh, nghĩ sử dụng uh, ờ, nham thạch luôn rồi mình chọn là sử dụng sứ với đá đá lồng ngũ thôi đó mình không còn sử dụng nữa nếu tại vì sử dụng cái loại đó thì nó nó giết vi sinh nhiều hơn rồi nó làm tùy theo mỗi người thôi thì thường mình thường thấy nếu mà có nhâm thạch thì nó sẽ cá mà cũng có con cũng có phát triển đó cũng phát triển tốt nhưng mà mình từ lúc mình sử dụng uh, lông vũ với ờ, đá này đông ngủ với sứ ờ, thì cũng cũng ok cái nào cũng vậy chứ tùy theo mỗi người thôi rồi sau khi mình chạy ờ, đi ra mình mua cái loại lọc xanh lọc đen cái lượt cái cái bông cái bông xanh bông đen thì nó không có cho nên là mình mua cái cái 3D luôn <laughs> bông lọc 3D Đấy. thì 3D đây các bạn 3D này đấy 3D thì nó vậy nè đó nó mềm lắm xốp nó mỏng nhưng mà lượt thì nó không biết sao thì coi mình cắt ra hai miếng một miếng như vậy nó 60 ngàn đó. thì mà bạn thấy không có tôm đàng hoàng ăn rồi rồi thì sau khi uh, lây quay chế ống nhựa ống nhựa trắng ờ, phi đó phi 16 cái ống còn trắng trắng các bạn thấy không nè. là ở phi 16 phi 16 đây cái người trắng phi 16 à, có coi này nữa thì nó không có dừa nó không có dừa với cái bơm cái bơm thì nó nó ra tới đây nó đưa lên vậy thì nó ngay chỗ này nó không dừa không dừa thì mình phải mắc cắt cắt thêm cái cái răng nữa thì nó không đủ nó không đủ thì thì trong nhà mình lôi ra thì nó còn là cái ống xanh xanh này khi mình mua cái máy bơm này á thì mình còn dư cái ống xanh xanh này nè máy bơm này cũng như ống xanh này mình mua cái máy bơm kia đó máy bơm cũ ở trong cái à, lọc à, trong cái máy kia thì nó không có à, mua cái bơm này mới có nha còn các bạn uy tín các bạn thân tính hay là cái gì đó mình mua thêm cộng cái ống xanh xanh này cũng được dễ đi mà đấy nó dễ đi để mình để mình bơm nước ra để mình uh, bơm nước ra đó, mình mua còn cái ống mà cái màu trắng trắng này nè thì mình mua cái cục này nè ở tiệm điện điện nước chỗ nào cũng có bán điện nước các bạn đó ở chỗ nào cũng có bán cái loại này các bạn mua cái răng nè nó có thêm một cái hai miếng cao su nè đó, răng dặn vô này các bạn nếu các bạn không không biết nữa thì các bạn lên youtube các bạn chụp hình lại cái cái cái răng này này cái răng này nè cho chụp hình lại chụp hình màn hình lại rồi mình đem lại tiệm điện nó bán cho tôi cái răng này đó thì nó gắn vô cái phi 16 này gắn vô cái ống 16 này cái ống 16 này là cái ống cũng cũng là cái ống điện thôi nhưng mà gắn vô phải các bạn phải cố gắng các bạn làm sao cho nó vừa cho nó hơi lửa hay làm sao đó cho nó vừa với cái cái cái cái này nha các bạn các bạn đúc vô vậy thì nó ra được như này nè đó. đó nó ra được như vậy nè rồi rồi sau khi xong bây giờ tới uh, mình bơm nước vô đó lay quay lay quay lay quay làm phải setup này kêu các bạn là thường thường các bạn trong giới ăn chơi kêu bằng setup à, trong khi mình lại không mình không à, không biết tiếng Anh nhiều thôi mình nói là làm đi đó, mình làm mình làm đá lồng vũ nguyên một cái quá trình cho các bạn xem rồi khi xong mình dụ nước dụ nước xong mình chăm men vi sinh pha lê vô để cho nó tạo cái vi sinh mới lại tạo vi sinh mới tạo vi sinh mới xong rồi mà à, ngày mai mình xăm thêm à, gia bi vô đó ngày mai mình chăm thêm Zabi vô trong vòng 12 tiếng đồng hồ cho nó đầy đủ hết mình chăm thêm Zabi vô là bắt đầu ờ, chiều khoảng chiều hoặc là ngày mốt à, ngày mốt là mình thả cái vô ok đấy đây các bạn thấy chảy không nó chảy qua đó. đó nước nó dâng lên nè các bạn thấy không Rồi. đó Dạ, bây giờ là thử cúp điện luôn Cúp nước Giờ dạ, nước không vô nữa nè Đó Rồi Thử cúp điện cúp nước Thì nó đâu có chảy gì đâu Nó cũng nằm trong cái hồ Không làm gì hết Đó bây giờ mình nếu mà Mình bật máy bơm lên bây giờ mình sẽ kiếm một cái ờ, ổ cắm điện để làm cho bạn xem ha đó các bạn à nước chảy ra là đạp nào này thấy không đấy đã à, chưa đó bây giờ mình tới công đoạn là bây giờ à, mình à, sẽ vô à, mang vi sinh mang vi sinh pha lê à, nước nó cứ vòng vòng nó không có và chỗ em nghe coi nè đó nào, không à ha <laughs> sướng giờ dạ, mình chỉ à, việc mình bơm cho đầy luôn bơm cho đầy cái mực nước này luôn thì à, khi mà bơm cho đầy thì mình bây giờ mình trước khi vậy mình canh vậy là vừa đủ ha bây giờ mình sẽ cho men vi sinh vô nha rồi ok đủ rồi sau khi các bạn mình hiện giờ là hiện giờ đi hiện giờ là 8 giờ nhưng mà thời gian khoảng 6 giờ khi mình set up mình vô nước xong là khoảng tầm 4 giờ 4 giờ nhưng mà 6 giờ là là hồ nó đã trong khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi là hồ nó đã trong thì các bạn thấy được đó, các bạn thấy được cái hệ thống lọc nó nó, nó hoạt động rất là hiệu quả nó vi sinh bây giờ nó đã nằm ở trong những cái lọc rồi thấy không Đấy, nằm trong những cái lọc thì mình quánh ờ, mình đánh cho nó một cái sủi oxy nằm ở trong cái ngăn ờ, cái ngăn hút ngăn ngăn chặn đầu tiên cái ngăn chặn hai thì mình để bình thường đó <coughs> ngăn chặn ba thì nước nó nó đạp trở lại cái này ờ, cái này mình xài 8W 8W cho một cái bể này chắc cũng khoảng tầm 59 60 đi thì tóm quát trong cái bể 60 đó bây giờ mình sẽ bật đèn cho các bạn xem nha Đấy. rất là đẹp luôn các bạn đó đèn rất là sáng rất là đẹp đó đèn này trong ờ, trong đây á thì ờ, nó nó ra một cái đèn màu hồng nhưng ở ngoài á, thì mình thấy nó hình màu trắng trắng xanh ha trong ờ, trong cái màn hình ảnh các bạn xem đó là màu hồng nhưng ở ngoài là trắng xanh và có bị ám có bị ám ám ám khói nhưng mà ở ngoài này rất là trong ha nó không bị ám gì hết ở ngoài mắt thường của mình á thì rất là trong không bị ám gì hết nếu mình tắt đèn đi thì các bạn thấy rất là trong ha. rồi vậy là kết thúc một ngày à, mình làm việc mình làm mình cho nước vô với lại là mình à, sủi oxy đấy rồi xin chúc các bạn một ngày vui vẻ à, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình hẹn gặp các bạn trong những video kế tiếp xin chào tạm biệt